Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi trong ngày hôm nay. Quý vị thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới quý vị một câu chuyện về của một anh khách hàng. Anh đang có 200 triệu và muốn dành số tiền này để sau này con cái của anh sẽ được học đại học. Và anh đang cần tôi cho anh một lời khuyên. Anh đúng là một người cha vĩ đại phải không ạ? Vậy theo quý vị, tôi nên khuyên anh sử dụng số tiền này như thế nào? Thực ra tôi đã có cách của mình rồi, tuy nhiên tôi cũng muốn hỏi anh là anh muốn sử dụng cái số tiền này như thế nào? Anh có trả lời với tôi là anh định gửi tiền vào ngân hàng cho chắc ăn em ạ. Đúng, anh nên gửi tiền vào ngân hàng anh ạ. Bởi vì gửi tiền vào ngân hàng mình còn có lãi. Đầu tư vào các kênh khác, anh em mình không có chuyên môn nhỡ may thua lỗ thì mất to anh ạ nhưng em khuyên anh nên có một cách khác để đảm bảo số tiền này chắc chắn sẽ được tiết kiệm anh bảo với tôi là cách nào chú cứ nói đi anh có 200 triệu đúng không ạ anh gửi vào ngân hàng cho em 170 triệu còn 30 triệu còn lại anh gửi vào bảo hiểm mới nghe nói đến bảo hiểm nhân thọ thì anh đã gạt ngay đi thôi thôi anh không tham gia bảo hiểm nhân thọ đâu anh không thích nó lằng nhằng lắm vâng anh cứ từ từ nghe em chia sẻ nếu như thấy hợp lý thì anh có thể tham gia còn không hợp lý anh có thể sử dụng theo cách của anh được không ạ vậy thì anh em mình cùng phân tích nhé anh có 200 triệu đúng không ạ 200 triệu này anh gửi vào ngân hàng anh được gì ạ có phải là anh nhận ngay một cái sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đúng không ạ nếu như muốn có lãi thì anh phải chờ 2 tháng 3 tháng một năm sau đúng không cũng trong cái năm đó anh đau mọi người và đi khám thì bác sĩ thông báo với anh một tin rất là buồn đó là anh cần phải có từ 3 đến 500 triệu để điều trị cho chính các bệnh của mình vậy lúc này anh có phải rút tiền từ ngân hàng không ạ nếu như rút tiền từ ngân hàng thì kế hoạch tiết kiệm chắc chắn bị tạm dừng, đúng không ạ? Anh có trả lời với tôi là thì, thì đương nhiên rồi chú. Mình phải lo cho sức khỏe của mình trước chứ. Nếu như có sức khỏe thì có tất cả. Anh nói rất là đúng. Có sức khỏe là có tất cả anh ạ. Đó là cách anh gửi vào ngân hàng. Còn cách thứ hai thì sao? Anh tiết kiệm 30 triệu vào bảo hiểm anh đã tạo ra ngay số tiền bảo hiểm lên tới 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh còn được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện nhất. Với thẻ chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Daiichi, anh sẽ được chi trả toàn bộ viện phí nếu như không may phải nằm viện. Bên cạnh đó, anh còn được hỗ trợ từ 3 đến 500 nghìn một ngày nằm viện. Nếu như chẳng may gặp rủi ro về tai nạn, anh còn được thanh toán theo tỷ lệ thương tật và một điều rất là quan trọng chẳng may mình có mắc bệnh hiểm nghèo anh đâu có số tiền lên tới 3 đến 500 triệu để điều trị cho chính những căn bệnh hiểm nghèo của mình có thể nói anh được bảo vệ một cách toàn diện nhất còn trường hợp xấu nhất anh không còn nữa thì người thân của anh được đền bù từ một tỷ rưỡi cho tới 3 tỷ và kế hoạch lo cho con vẫn chắc chắn được đảm bảo thế sao ạ? Anh có chia sẻ với tôi là nếu đúng như thế thì tốt quá. Nhưng anh chỉ sợ nếu bị làm sao lại không được đền bù thì hỏng hết. Bị làm sao là làm sao hả anh? Có phải anh đang lo là nếu như mình mình gặp rủi ro thì không được đền bù phải không ạ? Anh có thể hoàn toàn yên tâm anh ạ. Bởi vì em có thể chắc chắn với anh là nếu như những rủi ro mà anh mắc phải không nằm trong những điều khoản loại trừ và trong quá trình tham gia bảo hiểm anh kê khai sức khỏe của mình một cách trung thực nhất thì tất cả những rủi ro mà anh gặp phải trong quá trình tham gia chắc chắn anh sẽ được công ty bảo hiểm chi trả anh ạ anh có thể hoàn toàn yên tâm vì chuyện đó nếu như anh vẫn chưa yên tâm thì em có thể nói với anh như thế này những cái rủi ro mà anh mắc phải không nằm trong những điều khoản loại trừ như sau thì chắc chắn anh sẽ được chi trả một tự tử trong vòng 2 năm đầu tiên 2. Bị tiêu án tử hình 3. Sử dụng ma túy và các chất kích thích 4. Hành vi vi phạm pháp luật Hành vi chống đối lại cơ quan bắt giữ 5. Bị nhiễm HIV AIDS 6. Đó chính là hành vi trục lợi của bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng Em lấy ví dụ, bà mua cho cháu rồi giết cháu sẽ không được vợ mua cho chồng rồi giết chồng để nhận quyền lợi cũng sẽ không được nếu như tất cả những rủi ro như trên mà lại được bảo hiểm chi trả thì theo anh xã hội này có còn tồn tại bình thường như thế này được hay không lúc này có phải bảo hiểm lại vô tình tiếp tay cho tội phạm hoạt động nhiều hơn xã hội sẽ bị nhiễu loạn bởi vì những hành vi vi phạm pháp luật cho nên tất cả những hành vi vi phạm pháp luật đều không được bảo hiểm chi trả còn nếu như anh mà vẫn sợ gặp rủi ro mà không được công ty bảo hiểm chi trả thì em với anh sẽ làm một cái cam kết như thế này anh kê khai tình trạng sức khỏe trung thực cho em và anh đọc kỹ cho em tất cả những điều khoản loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm nếu như những rủi ro mà anh mắc phải nó không nằm trong những điều khoản loại trừ công ty bảo hiểm không chi trả thì em sẽ cam kết với anh là em sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mà công ty bảo hiểm không thanh toán cho anh ok chị nếu thế thì ok làm cam kết luôn quý vị thân mến trên đây là một câu chuyện rất thực tế và phổ biến của khách hàng đang băn khoăn không biết lựa chọn cho mình cách tiết kiệm nào hợp lý nhất qua câu chuyện vừa rồi thì tôi tin là quý vị đã lựa chọn cho mình được một cách tiết kiệm, hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Nếu như còn những băn khoăn và lo lắng, mong quý vị gọi về cho tôi theo số điện thoại 0977 888 992. Tôi sẽ sẵn sàng giải đáp toàn bộ những băn khoăn và thắc mắc của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Hãy cùng 一起来。